em thích đấu thằng này xin thắng. nó có bản lãnh tài sản được 5 tỷ chơi với em bây giờ nếu như anh dám đi ra sau kê có trong tài khoản anh 5 tỷ đồng tôi chơi với anh 5 tỷ vì lẽ nó già dính với ta thì già sớm giờ con coi ờ, già ngang ngang xà lan mình đó thật là khét các cả nhà ơi cái vụ việc của anh Tuấn Xà Lan và chị Hà tưởng đâu là chìm xuồng vụ việc này bữa giờ em cũng không có nói nữa nhưng mà đột nhiên hôm qua vào buổi tối anh Tuấn Xà Lan đột nhiên dùng 5 tỷ để cá cược một cái à, vụ cược để đổi lấy một cái sự à, trong sạch anh ta muốn thể hiện là cái à, sự nhiều tiền hay là anh ta muốn thể hiện cái sự mà vô tội của mình ở trong cái kèo này thì không biết nữa cái người mà anh ta nhắm đến là a sin một trong những youtuber trực tiếp giúp đỡ cái hoàn cảnh của chị Hà và trực tiếp tìm kiếm chị Hà sau 12 ngày nổi lên. Không biết cái vụ việc mà kiếm được vợ là anh ta mừng hay là anh Tuấn này buồn, cảm giác căm hận căm phẫn sau khi mà nhậu say nhậu xỉn rồi thì anh ta lại à, cá cược cái sự trong sạch của mình đổi lấy một mức giá cực kỳ cực kỳ cao luôn đó là số tiền 5 tỷ 5 tỷ này ở đâu anh ta có Trong cái clip của Asin cũng có đã nhận kèo với anh ta Nếu anh ta chứng minh được mình có 5 tỷ Chưa chắc gì cái số tiền 5 tỷ này là của anh đâu nha Tự vì trong cái thời điểm trước á Là mỗi cái vụ đi xà lan kiếm được thì chia làm 4 Và anh số tiền của anh anh đã xài hết rồi Đột nhiên bây giờ anh đòi nhà đòi xà lan Chưa chắc đâu Tại vì cái số tiền này là của chị Hà Gom góp được để cất nhà Còn cái xà lan á Thì cũng chi ra Chứ không phải là theo pháp luật Theo pháp luật là chi ra Chứ không phải là một mình anh là ừ, ôm trọn ở đâu Cho nên là A xin có một cái động thái là chấp nhận điều kiện của anh ta nếu anh ta chứng minh được cái số tiền 5 tỷ có trong tài khoản của mình là một cái điều hết sức là gây cấn ở trong cái câu chuyện này để cho mọi người cùng nhìn nhận lại cùng xem xét lại thử xem anh Tuấn này có dùng 5 tỷ này để đổi lấy cái sự im lặng của A Xin hay không đổi lấy cái sự im lặng này có nghĩa là anh ta đạt được được mục đích cho cái vụ việc này chìm xuồng để anh ta có thể tự do tự tại để chiếm được căn nhà và chiếm luôn cái xà len trong giây phút này cho nên anh ta mới có những cái câu nói đó, ở trong cái phát ngôn hồi tối hôm qua trong cái lúc mà cũng si xỉn chẳng hạn đó bây giờ em sẽ cho mọi người nghe một cái đoạn mà anh ta phát ngôn và mình cùng nhau mình bình luận mọi người có ý kiến gì hãy bình luận ở phía dưới hãy chia sẻ hãy nói lên cái ý kiến của mình 100 triệu dân có ý kiến thì đảm bảo công an cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và làm sáng tỏ cái vụ này đem lại sự cân bằng cho người bị hại mình vô xin mẹ với ông anh ba xin về đốt nhang mặn tình cho vợ của con vợ con nói với mẹ bà cũng em với đốt nhang đàng hoàng ba đốt vừa xong mới đổi bà nhà đó nhà của mình mà ba đổi kệ mình đó Mọi người nghe không Nói là mọi nhà đó là nhà của mình Nhà nào là nhà của anh Tuấn Trong khi á Anh Tuấn cờ bạc rượu chè Ăn chơi Hết cái số tiền đó Còn mang cái số tiền đó đem về cho vợ con nữa Mà bây giờ lại đòi à, nhà là sao Nhà của mình là sao Và mọi người hãy lắng nghe cái đoạn Sau này anh ta phát ngôn hết sức là kỳ cục Em không ờ, chống cự vậy còn để sau nè pháp lực đàng hoàng đi ờ, chưa biết ai tính ai nữa đó tức là anh ta nghĩ cái phần thắng sẽ thuộc về mình pháp luật ờ, rồi xong sẽ đàng hoàng rồi chưa biết ai ờ, thắng ai nữa đó chưa chắc tại vì theo cái di sản thừa kế là chị Hà ảnh sẽ được 50% ở trong cái khoản của chị Hà thừa kế lại và khoản còn lại sẽ dành cho phía bên vợ nha chứ không phải là anh ôm trọn hết đâu nha mọi người cùng nghe tiếp nha thì mẹ bây giờ con tao mắc nóng vô kệ đi mình không nói đuổi mình đi rồi hiện giờ tội có tội gì phạm tội tôi giờ một cái 5 tỷ tài sản tôi nè với xà lan có nè điện đi 5 tỷ có còn nó bên vợ với nó vậy đủ tài sản 5 tỷ chở tôi tôi đẩy nó cái cho 5 tỷ nếu tôi phạm tội á lý do sao mà anh lại à, tại thằng xin nó nguyên cố nó tôi phải phạm tội 99 phần trăm là nếu tôi phạm tội nó còn ở Việt Nam nếu tôi phạm tội nó bỏ đi nước ngoài nó đi đâu đi không sống Việt Nam ờ. nếu nó có bản lãnh điện thoại số của em đó vừa ghi đó điện chị tới em ngày mai kêu luật sư công an lỡ ký cái một trên 5 tỷ em phạm tội em chỉ giá đưa 5 tỷ cái bọc còn tài sản nó gom á, nếu mà nó quyền sở hữu có được 5 tỷ chơi với... nếu mà phạm tội em đưa cái bập 5 tỷ nếu mà anh là phạm tội là làm gì mà có cái khoản mà thời gian ở bên ngoài đâu mà anh làm cái bập 5 tỷ đúng cả nhà cái lời nói của anh Tuấn có tin tưởng được hay không nếu mà anh phạm tội một cái bập là công an tới bập anh một cái bập luôn rồi làm sao mà anh đưa người ta 5 tỷ người ta đưa anh đưa người ta cái xà lan đưa cái xà lan lấy cái xà lan làm gì cái xà lan cũng là công sức xương máu của chị Hà trong đó Người ta lấy cái xà lan anh làm gì vậy Mà có lấy được hay không Sau cái lời nói của anh Tuấn Rất là bất nhất Rất là không tin tưởng của một con bạc Và hôm nay Cái sự thể hiện đó là cá cược Đó thấy không Tính nào tật nấy mà Ăn chơi cờ bạc Lấy cái chuyện đó ra Lấy cái chuyện mình có tội ra Lấy cái chuyện ờ, này chuyện kia ra Để cá cược Cá cược hơn thua hay là lâu quá rồi không có đa, chơi đánh bạc bây giờ lại ờ, dở cái trò cờ bạc trắng đen ra trong đây mọi người hãy uh, ờ, giúp nha lại tính nào thật đấy ờ, cờ bạc lấy 5 tỷ ra để đổi lấy sự trong sạch à để lấy đổi lấy sự vô tội à có sự đó hay không với em em chơi thách đấu với người xin 5 tỷ em phạm tội em đưa 5 tỷ còn nó phạm tội nếu em không có tội cứ đưa em 5 tỷ 5 tỷ là, là em hứa để em vô chùa cho vợ em cái chùa hòa hảo một tỷ những cái lời nói của anh Tuấn có tin được không cả nhà lúc trước á là anh nói á, là gửi cho con 80 triệu cuối cùng cũng chẳng thấy 80 triệu ở đâu và nói ai mà tìm thấy vợ tôi á là cho 20 triệu cũng không thấy đâu và hôm bữa anh cũng lấy lấy số tiền ra là 10 triệu để thưởng cho cái à, người nào mà đăng cái tin gọi là từ thiện những cái lời nói của anh ta và những cái hành động của anh ta của một con bạc đang nợ số tiền lớn ở bên ngoài mọi người có tin được hay không còn cho cộng đồng mạng xã hội anh em này kia một tỷ còn nhiêu em xây mộ tại vợ em nguyên ước nếu nó sống nó phải lập giường